chào tất cả anh em nhé bên sơn tài xỉu chúng tôi hôm nay tiếp tục sẽ chia sẻ cho anh em về cái cách chơi tài xỉu cách đánh tài xỉu bịp để cho anh em đi lắc tài xỉu luôn đạt được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác cao nhất cho anh em thì ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không hoàn toàn là không tang đây cũng là cái bộ đồ chơi độc quyền của bên tôi sẽ dành cho tất cả các anh em đi lắc tay cái luôn đạt được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác 7 đến 80 phần trăm anh em nhé thì đó thì uh, cái hột tài xỉu hay không hay không này của bên tôi là hoàn toàn là không tang nó chỉ sử dụng bằng cái kỹ năng lắc hột tài xỉu anh em nhé và khi anh em đến các sân chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp anh em chỉ cần là mang được cái bộ hột tài xỉu này vào trong các sân chơi và anh em dùng cái cách lắc của ờ, cái hột tài xỉu hay không hay không nó sẽ giúp cho anh em lắc tài xỉu anh em thể giữ tài giữ xỉu và lắc cái hột này đi theo ý muốn của anh em nhá vâng thì khi anh em lắc cái hột này bình thường như cái kiểu lắc của anh em thì cái tỷ lệ đi đầu hột của nó đạt được đến 90 phần trăm thì cái lên bão của nó rất cao chỉ cần anh em biết được cái ờ, kỹ năng và cái cách lắc hột tài xỉu hay không hay không này bộ đồ chơi này hoàn toàn là không tang thì tôi cũng sẽ thử luôn cho anh em về cái độ tăng tích của nó đây ạ tăng tích thì tôi thử luôn cho anh em nước muối này đầu tiên là tôi một cho anh em này vì tôi bao cho anh em là ăn thua chạy hột luôn nhá anh em không cả. Rồi. Vâng. thì khi em khi nào anh em đi chơi về xong rồi anh em phải rửa lại một nước sạch để nó bảo quản được cái hột của anh em và cái, thứ hai là lần sau anh em đi lắc tay xỉu thì nó sẽ vẫn à, đạt được cái độ hiệu quả như lúc đầu anh em lắc nhá tại vì là khi mà muối nó bị à, ngấm vào mặt là nhiều nhất nó bị à, dính vào mặt là nhiều cái mặt đó nó sẽ bị nặng đi và anh em lắc nó không được hiệu quả nước muối thì hoàn toàn nổi rồi thì tiếp theo là tôi sẽ thử luôn cho anh em là cái nam châm anh em nhá đây nam châm rồi anh thấy nam châm okay, Đó. Đó. hoàn toàn không hít đúng không ạ vâng. vâng còn cái cuối cùng nữa là cái dọn đèn pin ạ đèn pin này đây đèn pin ok cho anh em rất trong nha anh em cả ba hồn luôn ạ à. rất trong rất đẹp đó đĩa này đĩa rất trong luôn ok cho anh em thì cái độ đã tích thì tôi cũng đã thử cho anh em rồi hoàn toàn là không tan vì là ngay sau đây thì để tránh mất nhiều thời gian của anh em thì tôi cũng sẽ uh, test cho anh em vài chén để cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác nó mang lại anh em đi ờ, chơi bịp tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu anh em nhé đó thì cái đầu tiên là tôi sẽ lắc cho anh em về cái độ đi đều của hột tài xỉu này là tôi sẽ dùng cái cách lắc mà anh em hay ờ, đi lắc tài xỉu nhá này tài đúng không anh em đó lại xuống xỉu này anh em nhá đó 446 là anh em đó <clears throat> thì uh, cái bộ đồ chơi này tôi không dám chắc cho anh em là 100 phần trăm nhưng mà nó sẽ mang lại cho anh em từ 7 đến 80 phần trăm nhá thì anh em cứ đó xỉu này anh em tiếp tục lên lại tài này đó lại xuống xỉu anh em nhá một đi rất đều luôn đúng không anh em vâng thì lại lên bão này anh em thì đó cái chén này nó lại lên bão nhưng mà nó không lên được tài thì uh, đây gọi là một chén đứng anh em nhá thì chắc chắn cho anh em là cái chén này 10 chén thì may ra nó bị mất một chén đứng thôi thì bây giờ tôi cũng sẽ dùng cái cách nắp của cái hộp tài xỉu 2020 cái hộp tài xỉu độc quyền của bên tôi thì tôi sẽ nắp cho anh em giữ tài giữ xỉu cho anh em này bây giờ là bão hai tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em nhé đó một ba bốn xỉu anh em này tiếp tục này vẫn xỉu anh em nhé vâng thì chén này tôi nắp tiếp tục vẫn giữ xỉu cho anh em ạ đó một một bốn tiếp tục này. 112 này anh em rất hiệu quả luôn nhá đó, 334 á vẫn mưa xỉu lại bão 2 này anh em lên bão rất nhiều đúng không ạ bằng vâng, 235 thì chén này anh em lại phải giữ xỉu nếu mà không giữ được xỉu thì anh em thua đó 123 anh em nhá đó em thấy không giữ xỉu rất hiệu quả luôn này anh em thì đó bằng cách nắp của bên tôi thì uh, giữ tài giữ xỉu thì anh em chỉ cần biết cách nắp thì giữ hột nó rất đơn giản thôi vẫn là xỉu này vâng thì chén này nó đã bị phản sang tài anh em nhé thì uh, chắc chắn rồi cái bộ đồ chơi nào nó cũng có cái chén phản của nó thôi thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục giữ tài luôn cho anh em đó một chén này anh em hai chén anh em nhé hai bốn năm hai ba sáu rồi hai sáu sáu á rất chính xác luôn nhé đó hai năm năm hai năm sáu đúng không anh em một sáu sáu á đó ok cho anh em hai sáu sáu anh em nhé rất hiệu quả luôn ạ à vẫn vâng, năm tiếp tục ạ vâng 346 thì đó vừa rồi tôi cũng chỉ nhắc cho anh em vài chén về cái cách giữ tài giữ xỉu và cho anh em xem được cái độ đi đều của hột tài xỉu hay không hay không này Vâng, thì anh em xem cái bộ đồ chơi này nó có phù hợp với các sân chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu bịp hay không và anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi hột tài xỉu hay không hay không của bên tôi thì anh em cứ ờ, liên hệ vào số điện thoại mà tôi đã để trên màn hình hoặc là anh em kết bạn Zalo bên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé thì do thời lượng có hạn nên là cái video tôi xin được ừ, tạm dừng tại đây tôi hẹn gặp tất cả anh em ở trong các clip sau đó anh em nào là thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem những cái bộ đồ chơi cờ bạc mới nhất 2020 và những cái video mới anh em nhé chào tất cả anh em